one point lesson はい、今日のワンポイントレッスンです。社長が来ましたか Giám đốc đã đến chưa? Giám đốc đã đến chưa?